Hello, xin chào mọi người Mình đã trở lại Hôm nay mình sẽ cắt mấy cái cây cần này của mình à, Hồi đó giờ xem người ta làm nhiều rồi Nhưng mà bây giờ là lần đầu tiên mình làm cái cây này của mình Thì à, Để coi coi như thế nào nha Cây của người ta thì à, xanh lá khi mà cắt xuống Còn cây của mình nó héo hết trơn rồi um, nhưng mà nó vẫn còn bông màu tím rất đẹp cây này thân nó màu tím rất là đẹp à, nếu mà kỳ sau mình có cơ hội trồng lại mình sẽ lấy một cây duy nhất thôi ba cây này chăm cũng cực lắm à, nhưng mà mình thích cái cọng cây màu tím này nó kêu là berry white à, chắc là nó có cái mùi dâu như là mùi à, trái à, berry gì đó nên người ta đặt tên nó là như vậy lai tạo đủ thứ hết trơn ok rồi bây giờ mình cắt uh, sơ sơ nha mấy nhánh mà mình để qua cái uh, cái này thì chắc cũng không có cần phải phơi lâu tại vì nó cũng đã khô một mớ rồi lần đầu tiên cắt không biết cắt sao đây mình ráng cầm sao mà để cho nó không có đụng cái tay tại vì mình không có mang bao tay một lát là nó dính vô cái tay này nhưng cái mùi của cây này hiện tại là rất là thơm đây là sau khi mình cắt ha xong rồi bắt đầu mình chừa mấy cái nhánh cho nó chỉ chĩa ra rồi bắt đầu ở đây mình móc dây kẽm lên à, cái cây này xong rồi mình máng nó lên cẩn thận nhưng hoặc là nó hôi lát đi vô tắm mà tắm không ra luôn cành hoa tặng cho mọi người <laughs> thơm ghê luôn á không biết uh, không phút dần sao nhưng mà thấy rất là thơm đây là một cây của mình thực ra thì nó rất là nhỏ so với những cái um, video khác mình đã làm ở vườn của người khác à, nhưng mà mình cũng không có muốn nhiều nữa các bạn ơi chủ yếu là quay cho các bạn xem thôi không biết là cái cây này để cắt bây giờ hay là sáng mai cắt đây ta tại vì bây giờ nó thui không Ok, um, sáng nay mình quay thêm một cái nữa cho các bạn xem à, bữa nay thì ba cây của mình chỉ có bao nhiêu đó thôi. bình thường cái cây lớn của người ta một cây một là đầy cái đó rồi đó nhưng mà tại vì mình không có cây của mình nó ngộ là khi mà nó ra bông á cái nó rụng hết mấy cái lá à, nó khô hết chứ nó không phải như cái người ta mình lá to to Hello mọi người, hôm nay mình à, được người ta gọi tới là à, người ta đang à, làm những cái oil từ cần sa nên mình đang đi bộ lên mình chạy lên đây rồi mình đang đi bộ lên cái chỗ người ta làm để quay phim cho các bạn xem. Thì đây là lần đầu tiên mình xem thì người ta sẽ giải thích cái gì thì mình sẽ dịch lại cho các bạn nghe nha. Hôm giờ ừ, cũng bận lắm, Ờ, cắt mấy cái cây cần vô cũng chưa có tỉa được gì hết phải đi bộ lên cái núi này wow it gets so technical Um, well, it kind of has to be. It evaporates the ethanol off really quick. So they call it a rotary evaporator. Uh -huh. so that um, it'll that will turn back to a liquid here before it goes into that pump. That's to keep the, that's to keep it cold. That helps keep it cold. Dry ice, and that just insulating the dry ice a little bit. But the actually just one past like this and I go check out. So right now the link, everything's good. So you can see that i all under vacuum already oiled. I'm put this is the heat now. And you can see the ethanol's boiling here, you can see it's collecting right here. And the idea is to make this really cold. So uh, maybe 350 grams. Uh mm-hmm. -huh. You see it's a thousand milliliters, so the flask full would be a thousand. transfer it into jars. Machine. Ờ, cái ờ, khu vườn ờ, cần sa này ha bạn thấy cây này rất là bự quá trời bự luôn à, sắp tới thì người ta cũng ờ, thu hoạch tới bây giờ nhưng mà à, hiện tại thì mình chỉ đi ra đây mình coi thôi chứ đây mình không có xem thu hoạch bạn xem cái cây này nè bự bự hơn cái tay của mình nữa quá thì bự luôn người ta trồng thì bự khổng lồ mình trồng bé tí đều Ok, hôm nay các bạn thấy như thế nào? Hôm nay là cho các bạn xem cây cần bự nè à, Cho xem cây cần nhỏ của mình nè Rồi à, à, với lại à, làm chiết xuất mấy cái dầu đó để mà làm ra những cái pen mà hút cần á à, Cũng không có gì nhiều nhưng mà lần sau nếu mà có cái gì hay mình sẽ tiếp tục làm cho các bạn xem em Nhớ bấm like, bấm subscribe ủng hộ mình nha Các bạn à, cứ comment đi, mình đọc comment hoài là rất là vui <laughs> Nhiều khi à, đọc thấy mắc cười, dễ sợ luôn à, cũng có nhiều bạn cũng có ờ, nhắn tin cho mình lên Instagram đồ chat chít đồ à, nói với bạn cũng mới qua Mỹ đồ rất là dễ thương thì à, có dịp thì mình gặp à, giao lưu trao đổi cảm ơn các bạn rất là nhiều